là nhóm nhạc Hồng Tâm gì nhóm nhạc Hồng Tâm ơi lâu sau sao gì tại mình mình, mình đăng ờ, hai cái hai cái một lúc mà tô tô ngôi sao đó đó nó có ba bấm mình đăng ký mình đăng ký em em em đang kéo hai cái bạn đúng không life. Salamat. tuần không là cuối tuần là là Estrella vui vẻ sống nụ sống nụ luôn không phải lẹ sống nụ sống nụ không phải lẹ em ngâm miếu thấy không quá đẹp quá hạnh phúc Đấy, cái này mình mua mua hay là mình làm làm mua trên mạng cũng có luôn trăm triệu là một dám luôn ờ tụi đây mua gì chịu luôn đấy xí của người hãy nhân xí về từ tùy nhan đó đội mưa đội gió nha tú bi hát bài của em xí đó tú bi dạ tú bi hôm nay à, có đu viên dân à, mặc đồ đẹp quá cả nhà cả nhà nào à, nhớ cho ý kiến cho đu viên dân nha à, đu viên dân cũng chơi tiktok nè cả nhà cả nhà vô kết bạn nè cả nhà Thank you.